Xin chào quý vị các bạn đã đến với đến máy Cường Linh thì uh, hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là máy xay nghiền đa năng do điện máy Thịnh Thành sản xuất cũng như là điện máy Cường Linh phân phối Đấy, thì đây là máy xay nghiền đa năng này bốn inox này Đấy, máy này uh, rất là tiện lợi trong công việc uh, xay nghiền thức ăn gia súc gia cầm làm thức ăn chăn nuôi Đấy, thay chuối xay ngô làm cám các thứ Đấy. thì hôm nay chúng tôi vừa về một lô hàng máy xay nghiền đa năng sản xuất ra vừa xuất xưởng nào luôn Vậy thì à, tôi sẽ quay qua một lần các một lần máy cho các bạn xem luôn này Đấy, máy có bốn chân đỡ rất là chắc chắn này Đấy, thép vuông này, này rất là chắc chắn hàn trên một bể đỡ này luôn Đấy, buồng nó là buồng nóc thì nó sẽ tránh bị han gì trong quá trình sử dụng và nó sẽ bền hơn dễ vệ sinh hơn Đấy, đe đầu ra của nó này Đấy điều chỉnh à, đây khi ví dụ chúng ta chỉ cần à, băm lát chuối hay băm lát cỏ thì dần chúng ta rút cái ra bắn tiếp ra ngoài luôn đấy, ở trong đấy sẽ có những con dao đấy, lát tôi sẽ quay video kỹ cho các bạn xem luôn đấy đây là cái quả của nó đấy thì là máy chạy motor 2,2 kW máy rất là tiện làm bể đỡ thế này để khi mà ví dụ như chúng ta những cây chuối cao mà chúng ta muốn uh, rút nó vào thì nó phải đứng bẫy thế này là đắp xuống này, máy có hai miệng vào chúng ta sẽ đổ cái giấc ngô và đổ vào đây đều được Đấy, lên làm thép rất chắc chắn này ở ngay trên mâm này sẽ có ba cái khóa như này để nhét khỏi cái nắp ở trên thì toàn bộ máy được sơn một loại sơn văn búa nhìn rất chắc chắn này độ dày các thứ đấy, nhìn máy rất là đẹp để lau chùi dễ vệ sinh đây là phần motor của nó này Đó, motor là 2,2 kW này 2,2 kW này 3 HP này 3 hiệu này Đấy. chạy điểm 220V công tố 2009 này này motor toàn phát dây đồng bảo hành 12 tháng chạy chạy điện 220V thì tốt sáng thôi thì gia đình thôi đấy, thì à, máy sẽ chuyển động qua dây cu loa đôi đấy, bu đi đôi đấy. chuyển động qua bu ly dây bu loa này bên này trục của dao này đấy đôi rất chắc chắn như này dây là bản A28 đấy. đấy chuyển động rất là êm đấy, rất là nhẹ nhàng cũng ở trên sẽ có vòng bi của trục các thứ Đấy, để đảm bảo độ bền của máy Đấy. toàn bộ máy chúng tôi sẽ phun sơn hết toàn bộ để tránh han gì trong quá trình dùng và tạo cho độ bền của máy được lâu dài hơn Đấy. bà con sử dụng máy sẽ yên tâm hơn chỉ cần mỗi khi chúng ta sử dụng xong chỉ cần rau rửa qua thôi đấy là lại sáng bóng lại như mới luôn thì như ở trong này ở trên này chúng ta sẽ mở nắp này này được này đấy khi chúng ta thay chuối thái cỏ chúng ta sẽ mở nắp này ra và đút chuối vào lưu ý một chút là những, những cái chuối như này chúng ta chỉ cần à, chúng ta sẽ phải à, chẻ ba chẻ bốn ra đấy để khi chúng ta đút vào ấy thì chúng ta sẽ đút vào cái góc của cái chuối rồi người ra đó là nó ăn vào chuối nó kéo xuống này đấy, còn trường hợp chúng ta cứ để cái này chuối nó sẽ bằng một cái dao này thì bị bông tua nó bông tua nhanh đấy nếu mà chúng ta đưa cái đâm mạnh xuống ấy mà để nó bằng cái mặt đấy nó sẽ cạt vào cái dao này nó không xuống được này để lưu cái cách sử dụng của chúng các bà con biết này đấy, còn vấn đề mà băm cỏ thoải mái chúng ta đút thoải mái đấy. còn nó trường hợp mà chúng ta muốn nhìn ngô ấy thì chúng sẽ đẩy cái nắp lại đấy, đóng cái nắp lại đấy đóng lại một chúng ta đổ ngô trực tiếp vào đây hoặc đổ trên này và gạt xuống ngô trực tiếp vào lỗ này còn không chúng ta đổ đổ vào ống này đấy cả hai đường ống đều thông xuống lý dao hết đấy được làm nắp ra rất là dày dặn này đấy. đây sau, sau đây tôi sẽ mở ra cho các bạn xem ở kỹ video bên trong nhé đấy, nó sẽ có ba cái khóa bên này ta mở ra để mà để tháo lắp hay là để vệ sinh các thứ là đơn giản rất là dễ dàng cần mở ba con nắp này ra đấy thế là xong thì ta chỉ cần nhấc thẳng cái, cái nắp này ra thôi sẽ được làm rất là dài nên khá là đây đây là phần nắp lên trên của nó này được làm một ống vuông này nhìn các bạn nhìn rất là dài dẳng sơn một lượt nước sơn bằng múa luôn nhìn rất là đẹp còn đây là buồng buồng buồng sai buồng nghề của nó này còn mũi inox nữa dao ăn một thẳng nguyên một cái trục luôn đấy nó ăn chung với nhau một cái trục này đấy, tổng cả có à, ba lưỡi ba cái dao đấy và mỗi bên là hai lưỡi đấy đấy tổng là sáu lưỡi ba dao mồi dao hai lớn Đấy, nó quay như thế ở trên sẽ có một cái dâu lớn như này nó sẽ để ờ, chức năng là băm còn ở dưới chúng ở dưới là có hai dao bé hai dao bé hơn Đấy, nó xếp song song với nhau luôn Đấy. dao dưới cùng sẽ là có một thành lớp thép nó bị nó nó sẽ sẽ nâng cao lên này đấy chỗ này đấy để khi uh, ngô các thứ mà chúng ta muốn uh, nghiền nhỏ ra nó sẽ khoát lên cho mình đấy đóng nắp này lại đóng cái nắp dầu ra lại nó sẽ khoát lên khoát lên đấy để nó bầm đi bầm lại liên tục nó tuyết ra đấy và tương tự chuối và cỏ cũng thế mà cho cả, ba cái dao sẽ được ăn chung một cái trục như này để, để đảm bảo chuyển động nó đều không nó sẽ làm nguyên liệu của mình nhuyễn hơn đấy để đạt năng suất cao hơn như là ổn định máy lắc đấy toàn thể uh, máy inox này đấy, dài này được làm gia công hàn mài rũa rất là đẹp đấy, không bị mắc hay là không bị sắc cái gì vấn đề gì hết để tránh cho chúng ta khi sử dụng chúng chúng ta va quệt vào những vấn đề này hoặc khi mà vệ sinh ấy đấy lau chùi riêng inox thì chúng ta có thể tự tin là chúng ta chỉ cần à, ví dụ như chúng ta dùng ít thì chúng ta dùng xong và xối nước vào đấy lau chùi còn inox này rất là dễ đơn giản còn dao thì chúng ta khi chúng ta đổ nước vào thì phải lưu ý là nếu chúng ta dùng ít ấy mà thời gian để lâu nên bôi ít dầu mỡ vào lưỡi dao này nó sẽ để đỡ tép dỉ hơn đấy. còn sau đây tôi sẽ lắp lại một máy hoàn chỉnh để cảm biến cho các bạn xem đây Đấy, việc lắp đặt cũng nó rất đơn giản đây Đấy, chúng ta căn chỉnh cho nó vừa cái khay này Đấy, là vặn ốc lại thôi càng đều bao nóc đi đều vào nóc này lại để nó sẽ cố định cái nắp ở bên trên đứng lại không bị rung không bị rung nắp không bị gây ra tiếng ồn khi chúng ta cắm lên máy sử dụng Đấy. đấy khóa chặt đều chắc chắn này thì à, sau đây tôi sẽ cắm điện à, vào cho các bạn xem nhé và cảm nhận mọi hoạt động các thứ đây, lắp lại đây thì đây chúng tôi đã chuẩn bị điện đây là điện ngoài của gia đình là điện 220V đầu tắm tiếp cắm các thứ này nè, đây cắm tiếp vào lắp luôn nhá đây là mặt cận cảnh này đấy mà không bổ sung các chân, tôi đã thiết kế các cái các bổ sung như này chi tiết của máy và đây là một phần chi tiết nữa đấy là chỗ phần chất bắt đỡ bắt chân của motor này đấy ở chỗ này chúng tôi sẽ thiết kế thêm con ốc bên này đấy nó sẽ giúp cho căng căng dây loa lên trong lúc mình chuyển lâu dài ấy mà dây nó trùng đi thì ra để xếp con ốc này lại này đấy vặn ốc này vào lấy cái này 17 vặn ốc này vào đấy. và dưới này cũng thế đây có ốc bên này đây thì là toàn bộ chi tiết máy ờ, chi tiết của máy xanh hiện đa năng cho đến máy cường linh chúng tôi ờ, phân phối cũng như để máy cường linh ờ, để máy thịnh hay sản xuất thì các bạn có nhu cầu máy xanh hiện đa năng cũng như máy thái chuối này máy thái chuối mịn này máy thái lát hay là máy thái chuối hai chức năng thì vui lòng liên hệ đến máy cường linh địa chỉ số nhà 36 đường cầu điểm B xóm bảng xã Tư Hiệp Tây Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như là biết thêm những phương thức vận chuyển những chương trình khuyến mãi cảm ơn quý bạn rất nhiều nhớ like và đăng ký, đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo cảm ơn quý bạn rất nhiều